đạo nghĩa là con đường liên kết tâm và thân còn trà đạo chính là con đường thông qua trà để tìm tới đạo tìm thấy sự tĩnh tại thông qua các nghi thức trà đạo tưởng là hình thức nhưng lại là bản chất nhiều khách trà yêu quý của chúng tôi và đôi khi chính cả chúng tôi luôn khen ngợi hết lời khi được uống những ấm trà ngon nhưng thật tiếc nếu chỉ dừng lại ở ngon thì tinh thần của một ấm trà đã bị trôi qua một cách lặng lẽ trà ngon hiếm duyên trà càng khó gặp mặc dù trà rất gần gũi rất đời thường nhưng là sự tinh túy chứ không phải sự tùy tiện và tính nghi thức trong trà đạo giúp ta hưởng chọn giá trị của một ấm trà với một tâm thái cẩn thận từ tốn cầm chén trà lên nước trà và hương trà sẽ giúp thức tỉnh những giác quan đang ngủ quên của chúng ta khi đó năng lượng của chén trà sẽ giúp ta hòa cùng trời đất một từ ngon có lẽ là không đủ để diễn đạt trạng thái cảm xúc lúc này trước các khó khăn chỉ có tình yêu cái đẹp là không thể tắt và đồng hành là một tâm hồn tĩnh tại hãy để trà đạo là con đường giúp ta tìm về sự tĩnh tại này